Nhận định, phân tích và soi kèo trận bóng đá Thái Lan và Việt Nam chung kết lượt về diễn ra vào lúc 19 h 30 ngày 16 tháng 1. Thái Lan và Việt Nam xứng đáng là đối thủ của nhau ở trận chung kết. Cho dù gặp thất thế khi để đối thủ cầm hòa hai đều lượt đi, đội quân của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn hạ quyết tâm không từ bỏ, chơi một trận để đời ở sân khách để lên ngôi vô địch AFF Cup 2022. Ở trận lượt đi diễn ra trên sân Mỹ Đình ngày 13 tháng 1 vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã có khởi đầu tốt dẫn trước 1-0 ở hiệp 1. Nhưng sang hiệp 2 thì đội tuyển Việt Nam đã để thủng lưới hai bàn và phải đến những phút cuối mới tìm được bàn gỡ hòa hai đều. Do AFF Cup 2022 áp dụng luật bàn thắng sân khách, đội tuyển Việt Nam sẽ không thể vô địch nếu hòa 0-0 hoặc là một đều. Trong trường hợp hòa hai đều, trận đấu sẽ kéo dài sang hiệp phụ và có thể xuất hiện thêm loạt sút luân lưu. Khả năng đội tuyển Việt Nam đăng quang với tỷ số hòa 3 đều hoặc 4 đều là không dễ xảy ra. Chính vì vậy, là một người rất thực tế, huấn luyện viên Park Hang-seo đã khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ hướng tới chiến thắng 1-0. Đây là kết quả vừa đủ để tuyển Việt Nam vượt khó thành công. Ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã bộc lộ những sai sót đáng kể trong khâu phòng ngự. Đây là điều các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc để tránh những lỗi không đáng có khi tái đấu. Trước đó, ở chung kết lượt đi AFF Cup 2008, đoàn quân do ông Calisto dẫn dắt lúc đó cũng gây chấn động bằng chiến thắng ngay trên sân Thái Lan để lên ngôi vô địch lần đầu tiên trong lịch sử. Đó là những trận đấu để đời và có ý nghĩa như là một liều doping cho tuyển Việt Nam trong chuyến làm khách trên sân của Thái Lan ở chung kết lượt về AFF Cup 2022 vào ngày 16 tháng 1 tới. Trong phòng họp báo, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhắc đi nhắc lại 3 lần câu và đồng thời khẳng định chúng tôi sẽ không từ bỏ để thể hiện quyết tâm của mình. Đội tuyển Việt Nam cũng phải chịu áp lực nhưng tuyển Thái Lan cũng không hẳn đã có sự vượt trội quá nhiều. Hai đội sẽ chưa chặt chẽ trong những phút đầu tiên và tùy theo tình huống để có những điều chỉnh. Nếu có được bàn thắng dẫn trước, tuyển Việt Nam sẽ giành lại sự chủ động và đủ khả năng hoàn thành mục tiêu lên ngôi và có món quà ý nghĩa nhất để chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo. Không biết chừng trong một ngày thi đấu với quyết tâm cao, trình diễn hình ảnh chuyên môn xuất sắc, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ vượt qua cửa khó để lên ngôi vô địch. Về phía Thái Lan, Họ đã chứng tỏ được bản lĩnh cho dù không sở hữu được lực lượng mạnh nhất ở giải lần này. Huấn luyện viên Paul tiếp tục cho thấy được ông không phải là một đối thủ dễ chơi của huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhà cầm quân mang hai dòng máu Đức và Brazil tiếp tục không để ông Park khuất phục ở lần chạm trán thứ ba trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan. Với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Paul Thái Lan vẫn trình diễn một lối chơi tấn công kiểm soát bóng đẹp mắt. Cho dù nhiều thời điểm khó khăn, đánh mất thế trận vào tay Việt Nam. Thái Lan vẫn cho thấy được dáng dấp của một đội bóng lớn. Theraton Bumathan đã cho thấy được sự nguy hiểm với khả năng kiến tạo xuất sắc. Đây chính là ngòi nổ của tuyển Thái Lan mà các cầu thủ tuyển Việt Nam cần cảnh giác và tìm ra cách hóa giải ở trận lượt về. Về phong độ gần đây của Thái Lan và Việt Nam Thái Lan bước vào AFF Cup 2022 với những hoài nghi. Tuy nhiên thì càng thi đấu, họ chơi càng hay. Hành trình tiến vào tận chung kết của Thái Lan đã chứng minh được điều đó. Cho dù phải đối mặt với những khó khăn Nhà đương kim vô địch vẫn thể hiện được bản lĩnh và đẳng cấp cao Đó là tình cảnh bị Indonesia dẫn bàn trước Nhưng lại chơi thiếu người Nhưng đó Thái Lan vẫn xoay chuyển được cục diện Để gỡ hòa một đều ở trận đấu vòng bảng Đó là khi bị Malaysia đặt vào thế khó Sau trận lượt đi Thua với tỷ số là 0-1 Nhưng lợi thế sân nhà Cùng với năng lực của một đội quân giỏi hơn Thái Lan đã giành chiến thắng giòn dã với tỷ số là 3-0 để thắng Trung Quốc 3-1. Ngay cả ở trận chung kết lượt đi với Việt Nam, Thái Lan cũng nhập cuộc khó khăn để chủ nhà Việt Nam vượt lên dẫn trước ngay hiệp 1. Nhưng với bản lĩnh và đẳng cấp của đội bóng hàng đầu đã giúp Thái Lan lấy lại thế trận, ngược dòng dẫn trước 2-1. Cho dù đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối, đội quân của huấn luyện viên Paul vẫn có thể hài lòng với những gì đã thể hiện. Trong khi đó, sau hành trình vào chung kết tương đối suôn sẻ, tuyển Việt Nam cuối cùng cũng gặp phải thử thách lớn nhất mang tên Thái Lan. Thành tích giữ trắng lưới hơn 600 phút của Văn Lâm cuối cùng cũng đã bị đối thủ phá bỏ. Do vậy, trong bối cảnh để đối thủ vươn lên dẫn ngược, việc có được tỷ số hòa ở sân nhà trước trận lượt về cũng là một kết quả không đến nỗi nào của đội tuyển Việt Nam. Những thông tin về lực lượng của hai đội Trước khi lượt trận đi diễn ra, đội tuyển Việt Nam có 4 cầu thủ gồm Tiến Dũng, Văn Thanh, Văn Hậu và Hồng Dũng đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với chung kết lượt về khi trước đó đã phải nhận một thẻ vàng. Nhưng may mắn là sau khi trận đấu tối ngày 13 tháng 1 khép lại, đội tuyển Việt Nam đã không phải chịu tổn thất nào do án treo giò. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có trong tay được đội hình mạnh nhất cho trận chung kết lượt về trên sân Thái Lan sắp tới. Tương tự như vậy thì Thái Lan cũng gần như là đủ quân số cho dù trước đó cũng có 4 cầu thủ bị dính thẻ vàng. Do vậy, khả năng bình phục chấn thương để ra sân ở trận đấu tới của Đăng Đa vẫn còn bỏ ngỏ. Tiền đạo kỳ cựu này vẫn di chuyển khá khó khăn không thi đấu phút nào ở trận chung kết lượt đi. Về đội hình dự kiến của hai đội. Đội tuyển Thái Lan, các cầu thủ dự kiến Fato Makkakul, Burerat, Kaman, Bumathan, Hemvibon, Yoyen, Hyprakon, Ari Vinea, Pomphun, Chamrasame và Adisak. Tuyển Việt Nam, các cầu thủ dự kiến Văn Lâm, Thành Trung, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Văn Hậu, Tấn Tài, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải, Tuấn Hải và Tiến Linh. Về tỷ lệ kèo nhà cái trận Thái Lan và Việt Nam Tỷ lệ kèo trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Thái Lan và Việt Nam được niêm yết trên sàn giao dịch chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi trận lượt đi ở sân Mỹ Đình khép lại. Và không có gì ngạc nhiên khi Thái Lan sắm vai cửa trên với mức kèo là 0, 1 trên 4 Điều đáng nói là tỷ lệ 0 1 trên 4 chính là mức kèo đã xuất hiện ở trong lần gần nhất hai thế lực hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á gặp nhau ở xứ sở Chùa Vàng diễn ra vào tháng 9 2019. Ở trận đấu nói trên, hai đội không ghi được bất cứ bàn thắng nào, đồng nghĩa với việc là Việt Nam thắng kèo handicap. Trở lại với trận lượt về này, nhiều khả năng Việt Nam cũng sẽ là những người mang lại niềm vui cho giới đầu tư. Thực tế thì nếu thi đấu một cách sòng phẳng, Thái Lan đủ khả năng đánh bại Việt Nam. Nhưng vì AFF Cup 2022 áp dụng luật bàn thắng sân khách, cho nên chắc chắn huấn luyện viên Manuel Polking sẽ có những tính toán nhằm giúp đội nhà tiến gần hơn đến chiếc cúp vô địch. Theo đó thì khả năng cao Thái Lan sẽ đá chắc chắn nhằm đưa trận đấu khép lại với tỷ số 0-0 hoặc cùng lắm là một đều. Đây là các tỷ số giúp voi chiến bước lên bục cao nhất tại AFF Cup 2022. Cần biết thêm rằng vài năm trở lại đây, đội sắm vai cờ trên ở trận cặp đấu này thường không có kết quả tốt theo kèo châu Á. Cụ thể là 6 lần vừa qua, đội được đánh giá cao hơn ở sàn giao dịch đều thua kèo châu Á, trong đó có một trận Thái Lan chấp 0 1 trên 4. Nhận định về mức kèo chấp Đội thi đấu ở sân nhà ở trận lượt về, đội tuyển Thái Lan nhiều khả năng sẽ là những người thi đấu chủ động hơn trong việc triển khai tấn công. Tuy nhiên thì cũng không thể dễ cho Thái Lan cho họ có thể tấn công được khi mà đội tuyển Việt Nam cũng sẵn sàng triển khai những đường phản công. Tuyển Việt Nam giờ đã ở một đẳng cấp khác của các ông lớn hàng đầu châu Á, cùng với những màn cổ vũ từ cổ động viên nước nhà sẽ giúp họ rộng cửa vượt ải kèo handicap trận này. Nhận định về tỷ lệ kèo tài xỉu Thống kê từ trang kèo nhà cái bóng đá trực tuyến cho thấy những trận đối đầu gần nhất do hai đội bóng đá đang có tỷ lệ xuất hiện cửa xỉu cao hơn. Cụ thể đó là ở mức kèo tài xỉu hai bàn thì đã có 3 trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội đã nổ xỉu. Thêm vào đó, Tuyển Thái Lan chơi phòng ngự khá ấn tượng ở sân nhà, do đó mà không dễ để Việt Nam ghi bàn. Chính vì vậy mà kèo xỉu sẽ là lựa chọn hợp lý. Nhận định về kèo châu Âu Mặc dù được giới chuyên môn đánh giá cao hơn với đội tuyển Việt Nam, nhưng trong những lần đối đầu gần đây giữa hai đội bóng không thể hiện quá nhiều sự chênh lệch. Cụ thể đó là trong hơn 5 lần đối đầu gần nhất thì Thái Lan họ chỉ đánh bại được tuyển Việt Nam một lần và có tới 4 lần kết thúc với kết quả hòa. Do đó mà trận đối đầu sắp tới này